Ờ, mến chào quý vị và các bạn à, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em thì à, hôm nay à, em đang có mặt tại xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, lô đất à, có bề ngang là 6 m nằm trên mặt tiền đường nhựa đây là con à, con đường suối cầu đột con đường nhựa này thông nha quý vị thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất này á, thì à, cũng à, mong quý vị và các bạn khi xem video nhớ xem thật kỹ thật chi tiết em sẽ cố gắng mô tả thật chi tiết cho quý vị và các bạn để nắm rõ cái miếng đất cũng như là quý vị khi xem thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem thì vị trí của miếng đất của chúng ta ở đây á, thì từ đây chúng ta đi ra thẳng ra phía trước là đi ra quốc lộ 10 à, quốc đường DT 750 nha khoảng 200 à, mét trước mặt chúng ta luôn và quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra chỗ đường quốc lộ 13 khoảng hai cây số và quẹo trái thì chúng ta đi ra đường DT 741 khoảng 15 cây nha quý vị phía trước thì à, dân rất đông nha quay xung quanh cho quý vị xem đây có điện ba pha luôn phía trong này thì à, đây là con đường thông thẳng đi qua chúng ta có thể đi qua chỗ đồng xoài hoặc là trên thành luôn nha quý vị và phía trước chúng ta khoảng ba bốn trăm mét thì à, có rất nhiều các cái công ty xí nghiệp đây thì cái lô đất này thích hợp cho quý vị nào mà có xây dựng nhà trọ nhé xây dựng nhà trọ thì khá ok rồi bây giờ thì à, xin mời quý vị vào trong cái à, miếng đất nha đây là vị trí à, cái miếng đất của chúng ta 6 mét từ đây qua bên đây thì à, đây thì đã có cắm cọc hết rồi nha quý vị và chiều chiều dài của miếng đất chúng ta vào bên trong là 50 mét thì hiện tại trên sổ là có 100 mét thổ cư tuy nhiên thì chủ đất sẽ à, bao cho quý vị và các bạn là lên 100% thổ cư luôn đất thì bằng cao ráo như quý vị thì ờ, quý vị nào mà khi ờ, có nhu cầu mua thì ờ, đặt cọc trước thì chủ đất sẽ lên thổ cư 100% cho quý vị luôn rồi sau đó mới công chứng báo cho quý vị luôn giá của miếng đất này là 1 tỷ 250 triệu như quý vị 6 mét mặt tiền đường nhựa và chiều dài vào bên trong là 50 mét thì à, tổng diện tích của miếng đất là 301,3 mét vuông tại xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì à, tí nữa em sẽ quay sổ cho quý vị và các bạn xem Ờ, quý vị và các bạn nào ờ, có nhu cầu thì ờ, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và số điện thoại em cũng để phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện liên hệ ha. Đây cũng cắm đầy đủ rồi, căng dây thẳng quý vị đặt cọc thì khoảng 20 ngày thì ờ, chủ đất sẽ ờ, đưa ra cái ờ, cái cái, cái chuyển mục đích cho quý vị ha chuyển mục đích khoảng 20 ngày đây là cái sổ nha quý vị hiện trạng đất ở nông thôn đây là cái ờ, miếng đất của chúng ta nằm trên mặt đường suối cầu độn nhựa 6 mét thì à, miếng đất này có một cạnh là 50,9 mét và một cạnh là 49,94 ờ, nha quý vị miếng đất khá là vuông vức hiện trạng trên đất thì có ờ, được hai hàng cao su hai hàng cao su đây cái người ta đóng cái cổng lại nên chưa có không có ra ngoài đó quý vị đi thẳng vào trong này thì ờ, có khoảng rất nhiều công ty nha quý vị điện ba pha rồi một lần nữa xin báo cho quý vị ờ, giới thiệu cho quý vị một cái ờ, miếng đất rất thuận tiện để xây dựng nhà trọ nha quý vị thuận tiện cho kinh doanh nhà trọ có diện tích ngang là 6 mét và chiều dài vào là 50 mét ừ, có 100 mét thổ cư và chủ đất sẽ bao lên 100% thổ cư khi quý vị à, có nhu cầu mà chúng ta đặt cọc ạ vị trí thì à, gần đường DT 750 quốc lộ 13 nhiều công ty xí nghiệp luôn giá 1 tỷ 250 triệu nha quý vị tại xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương sổ sách giấy tờ đầy đủ nha quý vị rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo